cơ hội mới nào dành cho những người đang thất nghiệp hiện nay thì sáng ngày mai tôi có đọc một cái bài báo ở trên à, trang báo là VN Express thì họ viết như sau là thế khó của công nhân bị tạm hoãn hợp đồng mất việc do nhà máy hết đơn hàng nhưng công nhân bị tạm hoãn hợp đồng không được nhận trợ cấp thất nghiệp khó xin việc mới vì còn ràng buộc với chỗ cũ đã hai tháng trôi qua anh Nguyễn Quốc Hưng 40 tuổi thâm niên 11 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may CT Vina ở khu chế xuất Tân Thuận quận 7 trước được gọi đi làm trở lại. Đầu tháng 10, 5 công nhân và một số đồng nghiệp bị tạm hoãn hợp đồng lao động do nhà máy giảm đơn hàng khi nhận tờ thông báo. Anh nghe đại diện phòng nhân sự nói rằng có việc sẽ gọi. Ở 40 tuổi, anh Hưng lo sẽ khó tìm được việc mới. Trong trường hợp có việc, lương khởi điểm của công nhân như anh sẽ quay trở về mức 5 triệu đồng Tôi không biết xoay sở ra sao khi Tết đã cận kề. Anh Hưng lo lắng. Và anh Hưng là một trong hơn 18.000 lao động tại thành phố Hồ Chí Minh bị tạm hoãn hợp đồng lao động trong hai tháng là tháng 10 và tháng 11. Theo số liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố, con số này tại Bình Dương khoảng 28.000 người và Đồng Nai là hơn 2.200 người. Và trên fanpage Phạm Thanh Bình, ở tôi hay livestream cho quý vị nghe, tôi đã nói rất nhiều về cái vấn đề này rồi tỷ lệ thất nghiệp hiện nay rất là nhiều các bạn nhé cuối năm và đặc biệt là bước sang năm 2023 là một năm khủng hoảng còn ác liệt hơn à, cho nên tôi vẫn à, hay chia sẻ với anh chị là gì là chúng ta phải gì phải giỏi hơn rất nhiều à, bước một là chúng ta phải học tập phát triển bản thân này và phải rèn luyện rất nhiều kỹ năng để chúng ta giỏi hơn và chúng ta sống sót trong thời kỳ khủng hoảng này và cái số 2 ở à, trong nguy cơ luôn luôn có cơ hội. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu những cơ hội mới và hãy nắm bắt chúng. Và thứ ba là tôi hay tổ chức những cái buổi cà phê online hàng tuần để giúp cho anh chị em mình nhìn nhận được bản thân mình và tìm được những cơ hội mới để chúng ta phát triển tốt hơn, để chúng ta có thể tồn tại trong thời kỳ khủng hoảng này. Và nếu như tư duy chúng ta vẫn thụt lùi, vẫn bảo thủ, không chịu học tập thì chắc chắn là bản thân của bạn sẽ tự đào thải ra cuộc chơi